hả à giờ đang làm ở đám ở trong làng rồi làm gì còn đâu bên xem À, tối tối lên được mà thế tối lên nhá đang làm à, ở đám ở trong làng có một đám cưới à, anh anh

rồi như chứ rồi cái phải đai chắc tất cả kìa không có Để anh chụp cho Ôi, biết quá cầm lên anh quỳnh đấy clip phú phết thảo trọng lắm bác mua chiêu mười hai giờ rồi các cụ vẫn có sức đánh bóng truyền mình cũng đấy đây sậu chả ngủ thôi bắt văn hết tình đấy căn bản cả lá cái gì tham dự đây này Hưng ơi, đây Chưa Trang hút khu na rồi hút khu bán bắt Mình thích cái nằm bên đấy <laughs> Cái hiệp thực các mà các cái đạp cái đắp vậy nói phải chọi cho hết lo vậy hả rồi đôi cho siêu đây cho siêu tăng hết con chưa bắt bốc xá đã một lúc hồ mấy cái gì dạ, hả là có khi là ờ, thiếu bán biết về lót cái này tiết kiệm cái cái mới phải chứ mình mới đấy còn nó đã thôi mày ờ, bắn này bắn vươn mày nâng thịt đấy kiết luôn Nói Thôi mít xài Vần đấy chứ này ngấm đi Hà kiết hay là hà ruốc à? Hà luôn cá anh này Cá anh tắm rồi Cá anh tắm nói Tắm nói Bắt ruốc mình Ha tay là tặng khích Không lùng Tặng khích luôn Là bằng cái bộ bắt đúng

con đâu Nhìn ừ. là ông ừ. che ừ. Trên đấy Con này có hắc chén chê đấy này, Con này gần Ngay lúc này có ông chê Đó chỉ Bố lo khó nhất là nó tưởng còn à? Không muốn lấy Rất còn thiếu à Tính à? Hả? Mơ hà đó đó thích bọc vừa thì cái hiếu rồng em này không? Lấy Ôi Ôi Áo đi, Thôi Lấy lại Úi dồi, hả mẹ Đấy Cái đâu cay à Lùi có bường đây, đấy Mới đây điều lại các không à Sợ à mới quấy cả bóc lòng nhưng nhiên lòng có là tính ướt đi ướt ờ, phải cho bác lòng cái này bác luống quả nên lạnh <laughs> xin cho rồi chị hiểu nhớ đại thanh cứ lạnh quan lạnh một cái một này thôi cái nào muốn hiêu trời mưa vậy phần ngơ thôi phiến này ra nó muốn hiêu thế à đang bán đi bán lồng lại mới xính đi bán làm lồng lại đấy đã đông lái trăm cắt có đâm lồng cắt đi mai không có cái lông chỉ chuẩn đấy ta nó lông lại hôm nữa quê quê hả nè quê hả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

à cứ sớm lo vệ sinh ôn mày ôn nổ mà cắt đánh mà bắt cho nên này mà 啊，罗，来，来，来。 ថាហើយវាជាថាស្កៃមកថាពីពេលនេះទៅណាហោះទៅឡើយចូលខេកគុនវិញចូលជាមួយបានឲ្យក្រោយទឹកគាត់នេះមកនឹងមួយហ្នឹងណែពេលគាត់ឲ្យក្រោយ con cái này bán này đẹp không? Nào Thôi, với giờ Nào ăn tại phải thứ lại này nó đo nhiệt lại thét bên đang đá cũng thấy cái cái trường bếp đây Trước ăn nọ Không, nhà này chỉ để bán Hắn nhằm Nói thì nó Vì Bên cho mặt trời căng cái này Không ăn thanh nguyên đấy Căng Cho cái đây mà anh đấy Sơn Sơn, bên đây hồ lấy cái thang này Bên vườn À

mày đấy có đẩy có đá cá nó điểm không đấy đang ngày luôn à nhà này không nào chuyên mà là mà đây đây hãng hãng hãng bay là cặp cái hãng tích tổng bò đấy tôi nhìn làm nhỏ mới tuông ngắm khúc đấy tôi tự à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 quét luôn ăn đến mình ăn nào được đâu cái bản này nó được thì mình mình nên ăn đớt lông này để đấy mẫu mình nên chuyển ra khỏi dưới nọt bốc mình mà chuyển tiếng ao trúc nữa mấy cờ mưa phai nó mới chỉ con ờ, cỏ mó tạo khang tu ông bân bân cấp tám lắm nhỉ trên thấu rồi chỉ nghĩ chơi cá này này này à mày thích cháy à 넣어도 tao về, đó 너는 đấy. Đấy này đấy. Vậy tuần này hàng mấy mình ở bạn ấy ông ấy than phủ trắng. Đấy đấy đấy. Ấm như lò. bố đấy bạn bố à bố đánh cái bố con con bạn đấy pin nữa Đây, đây coi. Đây cái này. Chứ ăn cá bãi Bánh mình đem bánh này nấu bún nướng Đang có phí rồi Lâu lắm lâu lính rồi mình Chạm đấy Bánh bánh con chung Con chung Ồ, Nắm chút bánh lên này Cứ ngồi tôi thẳng Cả miếng bánh cả này quá Chua tục thứ chua nó hàm ngon Chú, tôi đây không hả? Tôi khính đi nha Khính chú ý. không mặt đi

Ôi rồi ôi Bác bác bác có mà luôn Rút rốc vậy là sắm đấy Rút rốc vây có treo mạnh sắm đấy Bác bác xong rồi Nó vậy nó vậy là mình lấy luôn Không áng mà sọc luôn Là Vậy mẹ này.

Con sợ gì có mấy cây lên không? Ờ, làm cái chân nó Không sao Năng luốt đấy này Luốt đấy Được lúc ngấu mà lấy cái này Rồi San, ăn bánh đẻ anh nói đẩy rồi mày sao ơi đẩy quá còn lại em lúc coi với kiếm ba ký là nó không phải ba là lúc tẹt tẹt tao cô nó con nó biết cầm ngọc đâu cảm này là biết lao Buồn Cơ mà nhá Lăng lăng quay lại Ôi đồ đồ Đến lâu này cầm tiếng lao á à. Bạn Bạn Hả? Ngon kia này Đánh này Thiếu khổ rồi Tội tội Bên bà hết này chứ đâu Có bán đây á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 có thêm miếng hàng không Tư? Chú đâu bác cái này rồi, chú yếu Bác cái này quá. Rút thì giá. Rút còn đây nhá. Rút ốc chản nhá bác, rút ốc chản nhá. Tôi này đúng <laughs>

rau rồi có cá này Ngọt, làm ra Tôi nhục Nếu tôi không, nó còn miệng Này Đấy hả? Ai hết chưa hết? Cá sư đâu? sư kẻ bán mấy nhỏ chú ấy Dạ Đây là lão cái tên Có ngon Nó lượt chi mấy lúc thì lúc mà lúc trong nhà ban đi Bên âm âm có có ngọt. Tự nó cho nó thích thêm. Đúng đúng, lẩu. Xin lẩu, ừ. xin lẩu với. Đấy còn ấy trao. Ăn luôn. Ai bị. À, các thử đĩa cũng sang à đĩa các quyền. Để. Cái đỏ số quân này bắt tắt của lỗ đấy. Thằng đại đấy. Đấy, cả đại siêu. Đếm đi vậy bát này. Đếm bát này.